Xin chào tất cả anh em nhé Ở cái ờ, video ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em một cái bộ đồ chơi tài xỉu đó chính là cái ờ, bộ ờ, soi xuyên nắp tài xỉu đấy thì cái dụng cụ mà soi xuyên nắp tài xỉu nó còn những cái gì đó chính là cái vòng soi xuyên anh em nhé đấy, vòng hay gọi là cái chuỗi hột soi xuyên đấy. Thì, à, đây chính là cái màn hình để anh em có thể nhìn được bộ hột ở trong nhé đấy, thì đây chưa hẳn là hết cái bộ soi xuyên bộ soi xuyên anh em cần một cái nắp à, cần một cái nắp như này nữa nhé thì nắp như này anh em xem hoàn toàn là không tang nhé Đấy, hoàn toàn là không tang thì là anh em đi chơi anh em đi sân chơi anh em lắc tài xỉu hoặc là anh em có thể anh em đưa cái nắp này vào Đấy, đưa nắp này vào anh em chơi thì anh em có thể soi xuyên được rõ cái bộ hột ở trong Đấy. thì cái cách chơi nó như thế nào Đấy, cái cách chơi và cái cách sử dụng cái à, bộ đồ chơi này là như nào thì à, anh em sẽ theo dõi cùng với tôi video này tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 này đấy, đó là chính là chính đó chính là anh em à, sử dụng cái chuỗi hạt này cái chuỗi hạt xoay xuyên hay là cái dụng cụ xoay xuyên đồ xoay xuyên nắp tài xỉu đấy, nó soi cho anh em thấy cái bộ hột ở trong với tỷ lệ trăm phần trăm em mà độ soi dọi của nó thì cực kỳ nét nhé Đấy thì ờ, nói chung là bây giờ anh em đi đến sân chơi thì anh em ờ, rất là khó anh em sẽ mang được những đồ chơi có tang vào trong ờ, sân chơi đấy thì anh em bây giờ đi chơi hay là anh em đi mua đồ thì bắt buộc anh em phải kiếm được những cái đồ chơi mà nó hoàn toàn không tang đấy, nó hoàn toàn không tang để nó giúp cho anh em đi chơi tài xỉu nó hiệu quả hơn đấy. thì cái, cái vòng soi xuyên này thì tôi giới thiệu để cho những anh em nào mà làm tay cái thì anh em đến sân chơi anh em chỉ cần đeo cái vòng này đeo cái vòng này và anh em cầm nắp chén của anh em để anh em và anh anh em lắc thì là sẽ thấy được cái bộ hột trong 100 phần trăm thì mỗi nơi có một cách đánh khác nhau xanh tả các kiểu Đấy, nói chung là tùy anh em Đấy, tôi chỉ làm cái video này để hỗ trợ cho anh em những dụng cụ hỗ trợ cho anh em đi chơi thôi Đấy, còn à, đến sân chơi như nào thì anh em sẽ phải vận dụng vào của anh em nhé Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em và hướng dẫn cho anh em cái cách sử dụng của cái bộ dụng cụ soi xuyên lắp tài xỉu này cái vòng soi xuyên lắp nhé Đấy, thì vòng soi xuyên lắp này khi anh em chơi thì anh em chỉ cần đeo vòng như thôi đây tôi đeo bên này đi bỏ đồng hồ ra đeo bên này đó. thì uh, cái này giới thiệu luôn với anh em nó cũng có một uh, đâu rồi ta ở à, đây đây anh em nhé đây khi mà anh em muốn uh, sử dụng được thì anh em uh, cầm một cái tăm nhé cầm một cái tăm ở đây tăm này anh em uh, dí vào trong cái lỗ này nó chính là cái lỗ mà để cho anh em bật cái nguồn Đấy, hay là bật cái máy soi nó lên nhé tôi lấy cái tâm là nó như kiểu là cái cái chọc sim của của, của, của điện thoại đấy thì đây anh em ấn vào đây đấy. Đấy, tách cái là được nhá Đó, thì khi anh em đến anh em chỉ cần cần như này anh em chọn cái vị trí của cái máy sao xuyên này anh em nhé đây chọn cái vị trí của máy sao xuyên này đấy, anh em đeo đấy anh em thấy không vòng rất đẹp đúng không đấy. khi mà đến sân chơi thì anh em lắc tài xỉu thì sẽ như này đó đây còn cái à, màn hình soi đây nhá đây chói quá này ờ, à, đây chính là hai hai bao nhiêu đây ở à đây hai ba bốn nhá anh em nhé hai ba bốn anh em thấy không thấy rõ không quá rõ luôn hai ba bốn nhá rồi mở cho anh em này đó hai ba bốn đúng không Đấy, tiếp tục cho anh em nhé hai ba vẫn tiếp tục là hai ba hai ba bốn này hai ba bốn bỏ cho anh em đó vẫn là hai ba bốn tiếp tục cho anh em chạy nữa nha đó cái này là 556 này rõ nét chưa Đấy, rõ nét chưa nhá rồi 556 mở cho anh em này đó 556 rất là chuẩn xác đúng không anh em Đấy. này nó hơi hơi chói để cho anh em nhìn thấy nhé hơi chói này là một ba rồi đấy tôi nhìn thấy một ba rồi một ba thì à, à, nói chung là lên con kia bất cứ con nào thì là nó vẫn là xỉu thôi nhá thì đánh xỉu như này ok mở cho anh em này xỉu đó một ba một ba sáu thì con sáu chắc ở đằng kia nó hơi khó nhìn tiếp tục cho anh em một chén cuối cùng này nhé đó anh em thấy không anh em thấy không hai ba năm hai ba năm hay hai ba sáu đây hai ba năm hai ba sáu để để tôi check check tay một tí hai ba hai ba năm ok nhá mở cho anh em này hai ba năm mở cho anh em hai ba năm luôn anh em nhé Đó. thì uh, đây chính là cái đồ soi xuyên nắp tài xỉu Đấy cái ờ, vòng soi trên nắp nó giúp cho anh em ờ, làm tay cái anh em đi chơi thì là nó sẽ rất là hiệu quả nhé Đấy, thì ờ, video này tôi làm đến đây là hết anh em nào mà muốn tư vấn hay là muốn sở hữu cái bộ soi trên nắp này thì đây đây chính là cái điện thoại của tôi nhé chuyên cung cấp đồ chơi bịp và tư vấn cơ bản bịp những cái đồ chơi mới nhất 2020 này để cho anh em đi chơi tài xỉu nó có hiệu quả nhé anh em nào xem video thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ những cái video mới nhất bên tôi chào tạm biệt tất cả anh em